đêm không trăng mây tối tầm cơn mưa lâm dâm thật sâu thẳm vào ngày đó phút giây đó ánh mắt đó ta nhìn nhau nhưng mà em chẳng biết đâu bởi vì ngại nên cất giấu rằng tình cảm anh đã trao em có biết ra làm sao thời gian trôi qua cũng khá lâu bao nhiêu lo âu nạn hơi giàu buồn từ sáng cho đến tối khi in giấc mơ chiều thôi xong rồi cũng là của nhau tất cả là chuyện quá khứ thì thôi cho qua để em ha một năm đau thương cũng đã qua bao nhiêu vẫn vương trong tim ta có thể mời hiểu cuộc sống quanh ta cần có phải cần trải qua mới biết hạnh phúc thuộc về ta giờ ta sẽ đi khắp bốn phương mặc cho giông bão đang tự hương chúng ta sẽ đưa nhau đi và đến tận cuối chân trời xa một đêm không trăng mây tối tầm cơn mưa làm rong thật sâu thẳm vào ngày đó phút giây đó ánh mắt đó ta nhìn nhau nhưng mà em chẳng biết đâu bởi vì ngài nên cất giấu rằng tình cảm anh đã trao em có biết ra làm sao thời gian trải qua cũng khá lâu bao nhiêu lo âu nên anh hơi sầu của thời sáng cho đến tối khi yên giấc mơ chiều thôi xong rồi cũng là của nhau tất cả là chuyện quá khứ tim ta có thể mới hiểu cuộc sống quanh ta cần có là tình yêu đã có những lúc phải thử tha gạt bỏ đi tất cả phong ba nhiều lúc phải cần trải qua mới biết hạnh phúc thuộc về ta giờ ta sẽ đi khắp bốn phương mặc cho giông bão đang tự hương chúng ta sẽ đưa nhau đi và đến một ngày mới anh nắng lên mang ta đến nơi muộn phiền thì dù xa cách xin em hãy nhớ ha kỷ niệm nơi anh vẫn luôn trong mơ một năm đau thương cũng đã qua bao nhiêu vẫn vương trong tim ta có thể mới hiểu cuộc sống quanh ta cần trải qua mới biết hạnh phúc thuộc về ta giờ ta sẽ đi khắp